Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi của bạn à, Huỳnh Văn Trọng. Kính bạch Thầy, con là người tính bộc trực, sống tử tế và luôn đối xử tốt với mọi người. Tuy nhiên, con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp lại với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình cả. Con không phải muốn họ trả lễ y như những gì mình đã cho họ, nhưng con cứ thắc mắc tại sao họ lại không giống mình tại sao con đối xử tốt với họ nhưng họ lại đối xử không tốt đối với con mong thầy cho con lời khuyên con xin tri ân công đức của thầy <laughs> bạn trọng này bạn hỏi câu hỏi ở đây thầy nghĩ chắc cũng có một số phật tử cũng hỏi thế đấy sao mình sống tốt thế mà mà chẳng ai tốt với mình cả mình sống với bạn bè rất đầy đặn rất tầy tặn thế mà đối xử với mình thì toàn là bạc bẽo thôi nghe không đấy cũng giống như bàn trọng này này thế thì thầy xin chia sẻ với bàn trọng cũng như đại chúng thế này trước hết ý, mình phải xem cái cách đối xử tốt của mình ấy, cái sống tử tế của mình nó như thế nào cái tử tế của mình nó có thật là tử tế không nghe không có những người khi giúp người khác lại giúp thế này giúp người khác với cái ý đồ để cầu danh để cầu lợi à, hay giúp người ta để rồi có đi có lại giúp người ta với một cái tâm tính toán giúp người ta xong rồi á lại đi rêu dao, đi kể công giúp người xong rồi đi kể công thưa đại chúng rồi giúp người ta xong á, bắt người ta phải nhớ ơn phải lệ thuộc vào mình phải mang ơn phải quỵ lụy mình à, rồi có những trường hợp thế này này ngấm ngầm dày người ta xuống sông rồi rồi lại kéo người ta lên bờ Đại chúng hiểu không? Đấy cũng là một cái dạng có giúp đấy. Nhưng mà thực ra là do mình đẩy người ta xuống sông. Mình bằng cách này cái khác đẩy người ta ngã xong rồi bắt đầu mình mới, mới giúp người ta. Thế thưa đại chúng vậy trong cái giúp này này như bạn trọng này thì thầy phải phân tích nó có rất nhiều kiểu giúp. Thầy xem cái giúp của mình nó có thật là giúp không? nha, Nếu mình giúp người để cầu danh, cầu lợi vì tính toán giúp xong rồi với tâm bắt người ta phải lệ thuộc mình phải biết ơn mình nghe không? giúp xong mình đi mình kể công giúp người ta với người khác có nhiều người ta không muốn thế đâu thưa đại chúng thôi giúp thì giúp thôi nhưng mà sau đó đi kể công với người khác thì tự nhiên cái người được giúp đấy người ta thấy rất là rất là khó chịu đại chúng hiểu không nào người ta không thích như thế có khi người ta chỉ một lúc người ta hoạn nạn thôi không phải người ta đói khổ đâu nó chỉ một lúc mà hoạn nạn mình giúp được người ta xong mình đi kẻo rồi đấy nó còn phải nhờ tôi thế này thế kia thế là tự nhiên người ta cảm thấy người ta bị thất thế người ta cảm thấy người ta bị yếu hèn và tự nhiên người ta sinh ra cái tâm không thích người ta không muốn đền ơn mình người ta trái ý mình luôn cái này đại chúng có gặp không có gặp trong đời không rất nhiều đấy, đấy. thế vậy thì với câu hỏi này thì còn có một cái ý nữa đó là gì có thể cái hiện đời ấy, nếu mà hiện đời mình giúp người kiểu ấy thì chắc chắn người ta sẽ đáp trả mình bằng cái sự ngược lại người ta không biết ơn người ta lại đối xử không tốt mình thứ hai chúng ta quan tâm đến cái mặt hai là nghiệp báo có thể bạn này trong tiền kiếp cũng đã từng là những người vô ơn bạc nghĩa được mọi người giúp đỡ xong rồi mình cũng vô ơn bạc nghĩa luôn hoặc là người bất hiếu với cha mẹ với thầy tổ hoặc là trong tam bảo người này làm việc trong tam bảo chỉ để cầu danh thôi thưa đại chúng yeah. vào trong tam bảo cũng làm việc thiện nhưng mà lại để cầu danh cho mình thì người này cũng rất dễ bị những cái quả báo sau này giúp người khác không ai người ta giúp mình không ai người ta giúp trở lại không ai tốt trở lại đó đấy là nghiệp đấy thưa đại chúng nha đấy là nghiệp vậy thì để mà giải quyết cái việc này thì bạn này sao phải tu tập thôi bây giờ mình giúp người mình phải chân thật thật sự là với tâm giúp người và khiêm tốn giúp với lòng chân thành không có mưu đồ tính toán gì cả thưa đại chúng rất nhiều người bây giờ giúp nhau nhưng đều có mưu đồ hết á cho nhau cái gì đều có mưu đồ tính toán hết á cho nên tại sao cái quả của nó không được tốt vì trong cái giúp ấy mình đã chứa những cái ý đồ tính toán trong đấy rồi thì tự nhiên cái nhân như vậy thì cái quả nó sẽ nó sẽ phải như vậy thôi đến lúc người ta đối xử với mình người ta thấy rõ bản chất của mình có cái gì là chân thành là tốt đẹp đâu mình giúp nhưng mình tính hết rồi đấy đại chúng hiểu không cho nên là nó không có cái đức ở trong đấy, đấy. các cái vị mà hiểu đạo tu tập thì họ làm sao họ thi ân họ giúp đỡ ai coi như đôi dép rách như dép bỏ đi Thế trong 14 điều răn ấy, à, coi thi ân như đôi như đôi dép rách ấy. giúp ai rồi quên luôn không cần quan tâm gì cả thế còn phật tử chúng ta học bố thí rồi giúp đỡ cũng làm việc bố thí sống tốt với mọi người làm việc bố thí thì bố thí phải làm sao tập ba la mật dần nghe không? không thấy người được mình giúp không thấy vật mình giúp không thấy mình là người giúp nghe không? được như vậy mới là mới là cao thượng thì như vậy chúng ta rất thoải mái chẳng quan tâm người ta có nhớ đến mình hay không và tâm như thế là ta thoải mái thế như bạn này bạn giúp ai là bạn sống với ai là bạn đều nghĩ người ta phải đền đáp lại mình tất nhiên bạn không đòi là như mình giúp họ nhưng mà nghĩa là phải phải đáp trả cho tôi thế đấy là trong cái giúp đã đã có cái tính toán rồi đã có sự đòi hỏi rồi cho nên bạn này mà cứ cái đà này ấy, mà yêu ai là người đấy cũng rất khổ đấy thưa đại chúng <laughs> yêu ai là người đấy là sẽ bị trói buộc rất nặng với bạn này rất là khổ đấy, cho nên với bạn trọng thì thầy xin trả lời như vậy nhé bạn xét lại cái động cơ của bạn khi bạn sống giúp người nó có rơi vào những cái động cơ kia không có thật sự trong sáng vô tư khi giúp người không thứ hai là về nghiệp của bạn nếu bạn có cái nghiệp mà vô ơn bạc nghĩa bất thiếu ngày xưa thì bây giờ phải tu tập bồi đắp trở lại nghe không? và giúp đỡ mọi người với tâm chân thành thật sự Thầy rất là mong trong ờ, anh em đạo hữu Phật tử chúng ta đấy sẽ phát sinh được cái tâm giúp đỡ nhau một cách chân thành. Thưa đại chúng, thấy người khó, thấy người khổ, ta giúp đỡ một cách chân thành với tâm yêu thương thật sự, chứ không phải giúp người ta để tính toán được cái gì. Khi giúp người ta xong mình phải được cái gì về mình. Với tâm ích kỷ như vậy thì nó không xứng đáng là người học Pháp của Phật, thực hành Pháp Phật đâu. Các đạo tràng, các Phật tử làm sao thực hiện được cái điều này? nhé thì chúng ta thầy tin là mình sẽ được cái quả tốt đó.